về chưa đang ở đâu ngoài trời thi đổ mưa bước chân người đi xa dần xa lệ nhòe trên khóe mi em nói thương anh yêu anh vì anh nắng hay mưa vẫn ở cạnh nhau sao giờ đành khuất lối chìm bóng tôi lệ chia phôi hoa bàng rơi mây mù xanh Tạm biệt hương tông thơm Chúng em bình yên Mong tình duyên Ngọt ngào đôi cánh tay Cô bé năm xưa yêu anh giờ đây Hóa lung linh cơn gió nhẹ lay Em dịu dàng biết mây Tà áo trắng chiều tung bay Sao em vô tình anh quá ơi tìm về lại một chút hương thơm tìm về lại một chút ngây ngô đời chờ ai ai đời chờ ai ơi bên kia sông buồn mây trắng êm trôi bao năm hàng thề em có thương tôi mình hãy ngồi lại với nhau truyền cho một chút mai khi dòng thời gian vô tình người mang nơi đó anh chờ em chúng ta sẽ yêu nhưng đáng tiếc là ai khác không phải nhìn nhau nữa đâu duyên tình ta giờ phải nhạt Nơi cánh chim ùa về, nơi nỗi đau gần kề chẳng đi cùng lề, vì thế như thằng hề kề Cuộc đời này chúa cứ như áng mây, ngày bay đến nơi đó đây Xây giấc mơ với nhau mà đâu lắm em có hay Thương thân ai bờ vai ngày xưa yêu thương Mà giờ đành xa xa muôn phương cuối con đường Ngày hôm ấy, người đã nói lời chia tay Lệ hoen cay, lòng đau nhói chẳng thể khóc còn thương vì còn yêu giá như em đừng đi xa như em ở đây lắng nghe anh vài câu trái tim anh đậm sâu nhưng sao bây giờ khuất lối chìm bóng tôi lệ chia phôi à chút ngây ngô đời chờ ai ai đời chờ ai ai bên kia sông buồn mây trắng êm trôi về lẻ loi cô đơn một lần nữa đến viết cho em một lần nữa đến nhớ tên em một lần nữa thôi một lần nữa thôi người ơi sao em vô tình anh quá em ơi con tim anh đau tìm về lại một chút thương thơm tìm về lại một chút ngây ngô đợi chờ ai